chẳng vì anh quá yêu em rồi hả Đầu vào vàng quên con sông xưa Lên thế này em đau say dưa Khóc cho người vẫn còn ngóng trong phía chân trời xa Cầu chúc em sẽ ngày tháng ngăn ái bên nhau bao giờ người vội quên mau cùng điều sâu, hẹn ngào tuyết xin cớ sao